đấy chú tụi mình đang nữa gần ở chỗ đầm ăn khê ngay chỗ sâu bình các bạn đây nhìn cảnh đẹp quá xuống này quay chơi cái chỗ này giống như thuyền người ta đi ra để mà đi bắt cá bắt đồ này. đẹp kia yeah, nó đẹp lại hơn á đó quay đó là biển sầu bình á sắp biển á ốc mẹ ờ oh, đẹp ờ oh, nó trông khám phá mấy cảnh ờ, quá đẹp à đi vô đi vô đi vô đi vô tao đi vô đi vô ánh biển ngon dí đó bây giờ mình sẽ đúng ngay cái đầm ngay chỗ gần biển sâu Bình các bạn đây là cái đường đi xuống cảnh ở đây hơi bị đẹp luôn á đẹp cho nên mình mới đi xuống à đó tại đây đứng nhẹ rồi thôi dừng đỡ đây đi ôi quá đẹp ở ngoài kia là cái chỗ người ta nuôi trâu đi đây là cái đầm nước thôi cỏ trâu nó rau thẳng ngoài kia luôn đường này thì ờ, đây đây mình ra cái hồ đây qua cho nó đẹp ở trên cái đĩa ngang về quê nó lại có những cảnh này đẹp hồi trước mình ở đây nhưng mình không có đi được ba má không cho nên đi không đi được ừ. không sao một ngày đi trải nghiệm chắc là sau đúng không trời dạ, Cũng chứ nghĩ là sau lắm đó hồi nhỏ đi học tôi học bắt ốc bươm nuôi kìa mà màu hồng á à, đây là đầm An Khê nha các bạn Không ngờ có những cảnh như thế này Và có những cô gái đẹp như thế này <laughs> Wow Đây chỗ kia là cái đường quốc lộ này, Ở phía trước còn hướng này sẽ là hướng ra biển qua cát là biển bên kia đây là cái đầm ờ, ở chính giữa này giống thằng phim mà ờ, mấy phim mà ờ, có cá mập mà ở đây đúng yên bình luôn các bạn chiều chiều và ra đây uh, mát dạo mát là biết số luôn ê thuyền này đẹp lắm á đó chỗ này là mấy cái thuyền này các bạn ấy có giảm nữa nè có giảm nữa kìa mêu để nam nghỉ đi có đâu đây sẽ là cái thuyền không <laughs> quay gì đâu trời thôi đó là thuyền các bạn thì mình sẽ đi coi à, bên kia coi thử chiều chiều đó mình chạy ra biển sau quỳnh mình chơi mình tắm cái rồi vô trong đi chưa biết bạn mình ở đất phổ ấy mà chưa biết ở đây luôn á sau quỳnh hồi trước là đi chỉ phải tắm sau hình thôi còn cái chỗ này bên nhà rảnh rảnh lấy xe chạy thử thấy cái đường đi bản đồ nó nhỏ nó gần cái đầm á thì thường mấy chỗ đầm nó đẹp lắm này mình đi thử và không ngờ đẹp thiệt Thank you.